Quý Phật tử đồng à, quỳ xuống trang nghiêm à, Giờ phút này chúng ta lắng lòng thanh tịnh, chánh niệm Cùng hướng về chư Tôn Đức Để đại diện cho Phật tử sẽ có lời tác bạch cúng dường A-di-đà Phật vạn cổ xưng danh vu lan duyên khởi đại hiếu mục kiền liên tôn giả tác đại chứng minh ngưỡng bạch hòa thượng chứng minh ngưỡng bạch chư tôn tịnh đức tăng già chứng minh chúng con kính nghe lời kinh đức thế tôn hằng tán dương và ca ngợi với những ai biết tri ân biết báo ân Người ấy dẫu cách xa Như Lai ngàn dặm Cũng như đang bên cạnh của Như Lai Truyền thống tri ân và báo ân Không chỉ là trách nhiệm Còn là nét son cao đẹp trong đời sống của mọi người Đặc biệt là người con Phật Hôm nay cũng với tinh thần cao quý ấy Với lòng kính tin vào ba ngôi tam bảo Và lòng biết ơn Tam bảo ơn cao luôn màu nhiệm chở che tứ thánh thùy từ luôn rủ lòng gia hộ cũng như ơn cao của tổ tiên bao đời phụ mẫu hiện đời quá vãng nhiều đời hôm nay với tất cả niềm tính kinh và biết ơn đó Phật tử Thiện Huy đã kết nối tấm lòng của toàn thể đạo tràng Phật tử gần xa cung thiết pháp lễ trai tăng cúng dường hòa la phản cúng Nguyện công đức này hồi hướng cho mặt trời Phật Pháp luôn sáng soi Bánh xe chánh Pháp thường luân chuyển Ba nẻo sáu đường đều an trú trong an lạc Giờ này trước trai đường nghiêm tịnh An trú trong niềm hoan hỷ của chư Tôn Đức chứng minh An trú trong năng lượng thanh tịnh của đạo tràng Phật tử có đôi lời tác bạch cúng dường bày tỏ nguồn tâm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 thật đầy đủ phước duyên thù thắng hôm nay tại tư gia chúng con được cung đón chư tôn hòa thượng tôn đức tăng già thân lâm chứng minh cho pháp lễ cúng dường trái tăng giờ này trước chai đường trang nghiêm thanh tịnh con xin thay lời cho toàn thể phật tử hiện diện có đôi lời tác pháp cúng dường ngưỡng mong Ngài từ Mỹ Mận chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Tôn Đức Chứng Minh Chúng con kính nghe Phật tại thế thời ngũ trầm luân Kim đắc nhân thân Phật diệt độ Áo não thử thân đa nghiệp chướng bất kiến như lai kim sắc thân dầu đức thế tôn đã an trú nết bàn hơn 26 thế kỷ nhưng thân của người vẫn luôn hiện hữu trong sự kế thừa tiếp nối của tăng đoàn hòa thế hệ sự hiện của hữu của hàng tăng bảo tại thế gian là ruộng phước thù thắng cho hàng phật tử chúng con nương đây mà bao thiện pháp được phát sinh và thành tựu kính nghe trên trang kinh điểm lành tối thượng đức thế tôn dạy rằng không gần kẻ ngu si thân cận người hiền trí cúng dường bậc xứng đáng là điềm lành tối thượng phúc duyên cho hàng Phật tử chúng con từ thở mới bước vào cửa đạo đã hành ngộ được pháp môn tu thù thắng gặp được các bậc thiện trí tăng và chỉ dạy và cũng nương tựa tu tập bên các bạn đồng tu luôn tinh tấn với niềm kính tinh tam bảo và hôm nay với tâm nguyện được thiết trai cúng dường tam bảo đã ấp ủ từ lâu nhưng cho đến hôm nay các duyên được đúng thời khế quả gia đình chúng con cùng với các huynh đệ đạo tràng Phật tử cùng chúng tay góp sức lễ trai tăng cúng dường với chọn tấm lòng thành hiến cúng mười phương tam bảo và hiện tiền chữ tôn đức tăng ni chứng minh nguyện công đức lành này hồi hướng cho Phật nhất Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Thiên tai dịch nạn tiêu trừ khắp muôn phương bình an hạnh phúc và hứa nguyện đến toàn thể quý Phật tử cùng giá quyến cùng con cháu được thừa hưởng phước lành mà tinh tâm luôn kiên cố vững bền thẫn tâm thường trú trong an lạc trong một năm qua Dịch bệnh hoành hành với biết bao khốn khó Và biết bao người đã ra đi Hôm nay chúng con cũng xin được hướng nguyện phúc lành đến chư vị hương linh đồng bào vầy dịch nạn và thương vong kính hồi hướng các vị hương linh siêu sanh tịnh độ lễ phật thô sơ nhưng tất giả chí thành ngưỡng mong quý ngài từ mẫn chứng minh ngưỡng mượn hồng ân tam bảo hộ trì chữ tôn đức pháp thể kinh an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 Hôm nay, trong giờ phút trang nghiêm, trai đường thanh tịnh, lời tác bạch đại dân, để tác thành cho tâm nguyện của toàn thể đạo tràng Phật tử, để cho Pháp lễ hôm nay được thành tựu viên mãn, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Pháp Thường, đương vi chứng minh cho Pháp lễ cúng dường, có đôi lời đạo từ sắc tấn, cũng như chúc phúc lành cho toàn thể đạo tràng Phật tử thành kính.